Chúng ta phải đa dạng hóa thị trường, đa dạng hóa sản phẩm, đa dạng hóa các cái chuỗi cung ứng, cung cấp những cái dịch vụ mà khách du lịch cần chứ không phải cung cấp những cái dịch vụ mà chúng ta có. Chúng ta phải đảm bảo cái ổn định chính trị, cái trật tự an toàn xã hội thì mới có khách du lịch đến được. Chúng ta xây dựng một cái điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn, nhân văn, hiếu khách, thuận lợi làm ấm lòng du khách nhưng mà hài lòng với chủ nhà chúng ta tiếp tục rà soát các cái quy định của pháp luật trong đó có cả visa nữa